Thái Lan nhìn như phố cổ 10 năm nữa chắc nó cạnh tranh với Hội An các bạn Taxi Việt Nam toàn là mấy xe rẻ tiền không à đó, Bên nó đi taxi còn đi gì không? Toyota Altis Mấy con City của ông Đạt đặt bỏ đi À, xin chào bạn đến với chương trình vlog của Nhi trong những chặng đường và những ký ức tiếp tục chủ đề sự so sánh giữa Việt Nam và Thái Lan Bangkok hay thành phố Hồ Chí Minh hồi nãy so sánh hàng không là Việt Nam thua rồi nha rồi bây giờ mình lấy Bangkok mình dìm hàng nó lại nè để gỡ điều một một điều nha trong cuộc sống chúng ta hay so sánh so sánh Bangkok còn đỡ có mấy thằng khốn nạn nó so sánh gì Việt Nam thua Lào Campuchia nữa bạn ừ trời đất ơi nghe tao mấy thằng khùng nó nói chuyện bực dễ sợ thí dụ nó so thái lan đi còn ok có cái đó nói chuyện đúng không trên mặt số liệu thái lan nó hơn mình duy sẽ kể những cái đó hơn thứ nhất nó hơn về gdp đúng chưa thứ hai nó hơn về kinh tế thứ ba nó hơn về tỷ phú nó hơn về du lịch nữa những cái đó mình không bằng nhưng mà nếu mà so sánh giữa thành phố hồ chí minh và bangkok thì như thấy Bangkok không có tuổi bạn wow. sẽ chỉ là những điểm sau đây để chứng tỏ cho bạn thấy Bangkok không có tuổi Thái Lan là một đất nước không chiến tranh Đúng không? Nó xây dựng, phát triển từ những năm chiến tranh Việt Nam Cứ cho như nó phát triển từ năm 1960 đi Đúng không? Cứ cho là thời điểm đó đi Cái thời điểm đó ở Sài Gòn còn bom đạn Cái thời buổi đó ở Việt Nam còn chiến tranh Đúng không? Mình chỉ hòa bình sau năm 75 Bị cấm dặm tới năm 95 nho nhẹ nho nhẹ từ 95 tới 2000 là cái năm đó là giao thoa chuyển qua kinh tế thị trường tới năm 2000 trở đây mới là phát triển ờ. vậy thì Việt Nam mình phát triển tới đây được khoảng 19 năm còn thằng Thái Lan nó phát triển lâu rồi nha Thái Lan là không bị chiến tranh tàn phá mà thậm chí còn làm giàu từ chiến tranh nữa Duy sẽ ừ, cho các bạn thấy cái cách mà Thái Lan nó làm giàu từ chiến tranh Việt Nam như thế này qua một vlog khác còn vlog hôm nay là so sánh giữa Bangkok Bangkok là thủ đô thành phố Hồ Chí Minh là thành phố ở Việt Nam này nó có một cái hay tức là ở Việt Nam này thành phố phát triển đều Hà Nội cũng phát triển Hải Phòng cũng phát triển Quảng Ninh cũng phát triển đúng không Huế cũng phát triển Đà Nẵng cũng phát triển Nha Trang cũng phát triển Đà Lạt cũng phát triển đó Sài Gòn cũng phát triển Bình Dương Đồng Nai Cần Thơ nó phát triển quá trời wow còn ở Thái Lan cái sự phát triển nó không đều Bangkok phát triển nhất ngoài Bangkok ra mấy kia tuổi tí <laughs> rồi vậy thì á bạn chúng ta nè Bangkok là phát triển nhất Thái Lan đúng không mình cứ cho là thành phố Hồ Chí Minh là phát triển nhất Việt Nam đi còn mấy mấy mấy cái thành phố khác á, thì mình không bàn ở đây xét về cái nhà cao tầng thì ở Bangkok nó nhiều hơn mình nó nhiều hơn mình đó nhưng mà nhà cao tầng nó xấu ở Bangkok nhà không đẹp bạn ơi bạn qua bạn thấy đi Bangkok nhà xấu ồn nhà cũ nữa nếu mà nói đâm ra dịch vụ ở Bangkok không bằng không bằng dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh mình được dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh mình hơn mà cái cụm nhà cao nhất của Bangkok là cái cụm nhà gì Bayokkai nó tám mấy tầng mà lùng hơn lên mặt của mình cái cụm nhà đó nó nằm lẻ lôi nó nằm đơn độc giữa trung tâm thành phố Bangkok mà chung quanh là những con đường chung quanh là những con đường hôi hám ở Bangkok á nhà cao tầng có nhà siêu nghèo cũng có nữa đó những cái ngôi nhà siêu nghèo nó nằm chung chung chung chung chung ở ngoài ở ngoài mặt tiền luôn á chứ không phải nó nằm ở ở ở vùng ngoại ô giống như thành phố hồ chí minh đâu đó ở thành phố hồ chí minh mình trung tâm là nhà giàu không nha còn nhà nghèo dạt ở chỗ khác ở bên bangkok khác còn nhà nghèo nhà giàu như nằm chung tám an bình tự nhiên khu kia đang cao tầng có mấy mấy trăm cái nhà nó nghèo nghèo banh xác luôn á nó nghèo mà bạn không tưởng tượng được đâu bạn thấy cái nhà nghèo của Việt Nam bạn thấy cái nhà nghèo của Sài Gòn bạn coi là nghèo rồi đúng không cái nhà cũ cũ mà cửa cửa sắt bị bị bị ờ, bị xét là bạn thấy nghèo rồi đúng không ở trong lòng Bangkok có những cái nhà nó nghèo nó không có cửa không nó nghèo độ đó đó mà trên trên nóc nhà nó có những cái anten để nó coi truyền hình cái sự quy hoạch của Bangkok nó tại có thể là chính phủ nó liên quan tới vấn đề đó họ không làm được tại vì ờ, duy nghe nói là những người mà nhà nghèo đó những người theo ờ, đảng áo đỏ nó mang tính chất đảng phái mà đảng phái thì không phải như Việt Nam mình uh, quy hoạch này nọ được đâu rồi quy hoạch vô đảng phái chết nên Bangkok không phải chấp nhận như vậy giàu giàu nghèo nghèo xuống chung vậy nên về mặt quy hoạch là cái Bangkok nó nát nó nát nó thua mình về mặt quy hoạch còn Việt Nam bây giờ quy hoạch đẹp bằng Sài Gòn mình nè khu nào ra khu đó bạn qua khu cao nhất lên mặt với khu cao nhất của nó lên mặt ăn chắc ăn chắc cả về dịch vụ ăn chắc và cả đẳng cấp nhưng mình không tự hào tại vì lên mặt mình sẽ trước Ô, lộn lộn Lên mặt mới xây Kia nó trước cũ quá rồi Bạn tưởng tượng được không Trên cái tầng 85, tầng 77 của nó bán đồ ăn Nó bán buffet đó Khi bạn leo lên tầng 77 bạn ăn Bạn thấy được toàn bộ Bangkok luôn Cái thang máy leo lên cái tầng đó nè Nó nhỏ như thang máy BBT Nó chạy một mạch lên tầng 77 luôn Nó không dừng để đi được lên cái tầng đó bạn ngồi bạn xếp hàng rồng rắn lên mây ba chừng nữa tiếng tới tôi ăn thôi mà sao tôi khổ vậy đó này chắc tại hồi xưa thằng nào nó xây cái đó nó không tính rồi hả đường phố bangkok nó dơ lắm mà trung tâm nha nó dơ cực kỳ có thể nó là thành phố du lịch hay nó lại gì đó không biết nó xả rác trời ơi kinh khủng kinh khủng dơ luôn sài gòn của mình thì cũng có rác nhưng mà nó không đến cái độ mà nó nhiều như vậy và ở bên bangkok đó người ta bán hàng đó người ta bán đồ ăn vỉa hè nhiều lắm nó giống y như việt nam thôi nhưng mà cái vỉa hè của nó còn ghê hơn việt nam nữa. đúng không quần áo quần áo là cái thứ bán nhiều nhất mà quần áo không phải bỏ trong shop trong shop thì cũng có bạn chứ phải không có nó vẫn có trung tâm thương mại nó vẫn có small nó vẫn có plaza bình thường nhưng mà nó vẫn còn văn hóa vỉa hè nó bán đường nó, nó bán đồ mà nó nó treo đồ mày mấy cái xào lũng đà lũng lẳng như nè nó treo ở, ở ngoài đường nó treo ở vỉa hè nó bán bình thường nhìn nó bát nháo lắm cứ mua trả giá thoải mái mà nhiều chỗ chứ phải một chỗ nó vậy đó nên bangkok không thể nào đẹp hơn sài gòn được sài gòn đẹp hơn bạn yên tâm đi à, thí, thí dụ như cái về cái độ giàu ờ, thì Việt Nam thua nó không không phủ nhận tại vì bên bên Thái Lan nó có rất nhiều tỷ phú cái số lượng tỷ phú nó cầm tiền rất là ghê và bên Thái Lan hoàng gia rất là giàu hoàng gia Thái Lan là hoàng gia giàu nhất trên thế giới nghe đồn đâu tổng tài sản gần cái trăm tỷ đô nên nói về độ giàu Bangkok giàu hơn giàu Sài Gòn mình đúng không nhưng mà nói về độ đẹp á thì Bangkok không đẹp mà nói về nhà cao tầng thì Bangkok nhiều hơn nhưng mà nhà cao tầng cũ và xấu nhưng mà cái cao nhất của Bangkok không cao nhất bằng cái của mình cái của mình lên landmark là cao nhất Đông Nam Á rồi không bằng cái. thành phố mình mới xây hiện đại hơn quy hoạch hiện đại hơn nhưng mà những cái sau đây mình thua mình Thái Lan đây thứ nhất là cái đường xá đường xá kết nối vùng đường xá nội đô thậm chí nó xấu hơn mình nữa đó đường xá nội đô di chỉ ra chỗ nó xấu nó biết biết muốn cho vô nữa về sau phản ánh thực tế quá ha đường xá tao vẫn cóc đường của nó thì nó ngang ngang như mình nhưng mà nó hôi hơn mình và nó dơ hơn mình thực tế tại sao nó hôi cái cống nó nằm giữa đường á cái cống nó đơn giản lắm không phải như cống mình cống nó là cái khung bự như này mà dư thấy nhiều nước cống nó cũng vậy đó cống khung bự như này xong rồi nó sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt vậy nè thì cái tiết diện cống nó lớn nước cái cống nó phun phun phun lên bằng người được khuyến mãi à. <laughs> trời đất ơi biết sao cố tình làm vậy bán nước hoa đó ba nó khoa bán ghê lắm vỉa hè nó nhỏ hơn mình vỉa hè nó nhỏ lắm bạn nhỏ cực kỳ nó không bằng được vỉa hè của việt nam đâu nó không bằng được vỉa hè của sài gòn đương nhiên không phải là cái nào cũng nhỏ có cái bự cái nhỏ nhưng mà số lượng cái nhỏ nó nhiều hơn tức là những cái điều gì nói đây có mang tính chất tương đối nhé mà ở bên bển á là xe nó chạy á là xe hơi nó chạy nó được chạy cái len trong cùng ví dụ đường ba lem nó chạy lên đường cùng luôn ba lem nó sẽ hơi chạy hết nên bạn đi bộ trên một cái vỉa hè nhỏ mà bị người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán thì bạn đi một chân trên vỉa hè một chân dưới đường xe hơi nó cán què dò mấy đứa rồi đó mà có một đặc điểm xe hơi ở bên bangkok nó chạy nhanh chứ không phải nó chạy như việt nam mình đâu việt nam mình nội đô bò chừng hai chục thôi mà ở trong đường không ai chạy hết á trong đường xe máy chạy thôi à nên cái tai nạn của nó ít xảy ra còn bên xe hơi nó chạy năm sáu chục nhưng mình thường đưa cái đi luôn nè nghe dưới bên nó có mang xe túc túc nữa xe túc túc là xe ba bánh nó nhỏ cái salam vậy đó nó chạy cũng ác lắm chứ phải giỡn đâu nó chạy cũng mà năm sáu chục không đó bên bởi nó còn salam nữa nó không phải kêu bằng cái salam nó kêu bằng xe gì xe xẻo gì đó không biết nữa nhưng mà nó chạy nó giống salam đó nó chạy bằng xăng nó êm hơn thôi nên vỉa hè của nó xấu mà nó có một cái xấu này nè bạn thành phố nó xây lâu rồi đó điện nó mắc trên cây không à còn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đó thì một số tuyến đường đã âm hết rồi mà những đường mới sau này nó âm điện hết rồi nó nhìn cái quang cảnh nó đẹp còn bên Bangkok có điện nó mắc trên cây bạn ra ngoài Hà Nội đi bạn coi dây điện Thái Lan nó ghê hơn nữa trời đất ơi chị nghĩ thắc mắc ủa dây điện nhiều vậy rồi thằng sửa điện nó biết cộng nào trời đúng không ủa dây điện kinh khủng lắm chỉ có video mà chỉ có chụp hình mà dây điện kinh khủng nó nãy giờ kể xấu nó nhiều ha giờ kể cái tốt đi không có chửi xe hơi của nó là nó, à, cũng những cái hãng giống mình nè Toyota nè Honda đồ nó khác Malaysia thằng Malaysia xe nội địa còn xe này là xe của Nhật nhưng mà nó sản xuất ở Thái Lan đó. nó chạy nhiều lắm mà xe nó bán rẻ thuế nó thấp và một người ờ, một người Thái Lan được ờ, được vay tiền mua xe trả góp không lãi suất một lần thí dụ như Đạt đi Đạt mới ra trường làm được 10.000 bạc 10.000 bạc là khoảng chừng 7 triệu rưỡi từ Việt Nam em cái lương bển nó cũng như lương mình à đó mới ra trường làm mức cỡ cỡ cỡ đó thì à, sẽ được à, vay tiền mua xe cho mày vay hết luôn á nghe nói vậy thôi nha nghe nói cho vay hết luôn rồi à, lãi suất không phần trăm nhưng mà chỉ một lần thôi nha mày mua xe gì kệ mày mày vay được lần thôi lần sau là không được nữa nó là chính sách của hoàng gia thái lan áp dụng với dân nên xe hơi ở thái lan nó nhiều xe hơi ở thái lan nó nhiều đâm ra nó kẹt ừ, thê lương nữa cái bangkok là thủ đô kẹt xe mà mày bạn thấy cái xe sài gòn này tủ tí cũng mà cái xe bên bangkok bạn thấy khỏi nhất luôn đúng không khỏi nhất mặc dù ở trong nội đô là không có container chạy nhưng mà mấy chiếc xe du lịch xe buýt nó cũng vậy thôi à một lần nó quẹo một cái là thôi anh em ngồi khóc ra tiếng máng luôn bangkok nó kẹt xe ghê hơn thành phố hồ chí minh nhiều thành phố hồ chí minh kẹt vào những giờ cao điểm nó kẹt cả ngày nên bạn nói là thôi đi đi ở ngoài vô bangkok thì thôi đi bộ đi hoặc đi tàu điện đi à nó hơn mình ở chỗ tàu điện nữa mà nó có tàu điện nghe thành phố Hồ Chí Minh mình đang xây tàu điện nhưng mà bị đổi vốn nha đổi vốn rồi giờ các bên đang tháo gỡ chuẩn bị thi công nó làm cho Di mua miếng đất quận 9 đón đầu nó mà không sao đất quận 9 cũng lên mà không ngại nên cái việc mà cái tàu điện của Thái Lan cho mày cười thêm vài tháng đi khi mà tàu điện Việt Nam ra là tàu điện Thái Lan tuổi tí đúng không thứ nhất đẹp hơn thứ hai hiện đại hơn mạnh hơn nhiều chứ hiện tại nói chung là thành phố nó sẽ lâu nó sẽ hơn Việt Nam ở nhiều điểm nó có nhiều cầu đi bộ nên cái hiện tượng người dân băng qua đường là có nhưng mà không nhiều tại họ đi trên những cầu đi bộ đó đó còn việt nam mình thì cũng có những cái cầu đi bộ nhưng mà nó xây thật chứ nhiều khi nó thiệt với bạn muốn chửi thề chứ xây tàu lao tới bà ở ngoài đại lộ đông tây xây cầu đi bộ ai đi không nội đúng không bằng đạt có giờ ra đại lộ đông tây đi cầu đi bộ không em một bên là xong một bên là còn là dự án không à dân nào mà đi bộ rồi đó xây cầu đi bộ toàn là nghiện ngập xì ke chích không nó nhiều khi mấy ông việt nam mình quản lý dở đó trong khi trong trung tâm thì không xây nó trong trung tâm mà thấy có cầu đi bộ nào đâu gia bình vẫn có bốn đường cây cầu đi bộ bên thái lan thì nó ok nó nhiều hơn đẹp hơn nó có thật nó hơn mình ở điểm đó và nó hơn mình ở taxi taxi của nó là tôn trọng người ngồi taxi việt nam toàn là mấy xe rẻ tiền không à đó bên nó đi taxi bằng đi gì không toyota altis mấy con city của ông đạt đập bỏ đi nó thể taxi của nó đi là toyota altis đi xe đó không đó giá nhiều thì chưa biết tại không có đi mà không nhu cầu đi tính đi mà cũng chả có thời gian giá nhiều gì cũng biết thiệt nhưng mà xe taxi bên nó là toyota altis mà taxi nó đẹp hơn mình taxi mình xấu nó có rất nhiều cái hơn tàu điện hơn taxi hơn xe hơi hơn kẹt xe hơn đang nói về bangkok nên mấy, mấy em đừng có hỏi dù mà gái gú nha gái gú là thành phố khác bangkok nó cũng có nhưng mà nó không đặc trưng là gái gú còn về vấn đề đồ ăn á thì chỉ không bằng luận ở đây tại vì đồ ăn nó là khẩu vị đúng không đồ ăn là hợp hay không hợp nhưng mà riêng về thái lan nó giống việt nam mọi người hai nước sát bên mà thì cái qua bên nó cũng gặp toàn là chôm chôm thái sòi thái này nọ kia thôi nhưng mà bangkok nó nó nó, gọi là nó bào tiền nó cách khốn nạn bạn nghĩ sao bên nó đặc sản là món xôi sòi, cho bằng cục xôi cho bằng trái sòi, cho bằng nước cốt dừa thành xôi sòi thành món ăn gọi là vip món ăn gọi là nổi tiếng thái lan mà người ta nói một câu nè ai đến thái lan mà không ăn xôi sòi thì không phải là đi thái lan mà thấy tàu đầu nói lại nha một cục xôi trái sòi với một miếng nước cốt dừa xôi sòi bán nhiêu biết không à không được trái sòi nữa trái nó bán đâu nó sáu chục bạc sáu chục bạc anh à, trăm á một trăm mười bạc một trăm mười bạc quên quên một trăm mười bạc mà ở bên bangkok của nó đi ăn nó bạn xài thẻ nha không có tiền mặt Má Kỳ đi vô móc tiền ra trả nhỏ kia no no no Hết hồn mày ở đó ai chết mẹ đổi tốn tiền giả hả Xong cái hỏi no no cash no cash No cash cạc only cạc only ok cạc kia nhỏ Má thẻ visa ra giờ muốn ngân hàng nào Cái nó no discard no discard Chứ xong hết quá Nó chỉ là à over there over there Trời đất ơi Thái Lan nói chuyện tiếng Anh cũng vậy đó em Xong nó chỉ ra ngoài kia Ủa cái gì trời Nó bán cạc nó bán cạc bạn đây là chia sẻ cho bạn nào chưa qua thái lan đừng bỡ ngỡ ở việt nam mình không biết có không có sài gòn gì chưa gặp nha tức là bây giờ đó tụi em vô à, bất kỳ một trung tâm ăn uống nào đó tụi em đầu tiên tụi em lại cái quầy bán cạc đó tụi em bỏ ra ngàn bạc thái 500 bạc thái 300 bạc thái 200 bạc thái gì đó không biết rồi tụi em mua cái cạc đó để tụi em ăn nhưng mà khi mà ăn á em lê cái hàng cháo lòng này em trả cạc xong còn dư tiền em lê qua hàng bún riêu em trả cạc xong em lê qua hàng bún nước lèo sóc trăng gì đó ừ trả cạc hết cạc nghỉ nó làm gì để nó quản lý tiền nó quản lý tiền của cái trung tâm đó việt nam mình trả tiền mặt còn nó nó nô no, no, tiền mặt nô no cash luôn mà gắt lắm nhưng mà nên nhớ trước khi bạn hỏi nó ủa bạn hỏi nó ủa gì mà có refund tiền lại không refund là trả lại đúng không ủa gì mà có refund không hỏi kỹ nha không không chảnh chảnh nạp bà nó ngàn bạc thái vô xong ăn được có 200 bạc còn dư tám trăm bạc mất mẹ luôn nằm trong cạc á mùa sau ăn trả có chỗ refund có chỗ không refund cái chỗ này các bạn là phải phải phải phải chú ý cái này là cái điểm lạ này Di nói sơ qua thôi còn Thái Lan nó còn hơn mình gì nữa không ta đương nhiên mấy cái khác nó hơn nhà về bệnh viện này nọ kia nó ok hơn mình nhưng mình nói về những cái vấn đề mà người dân ta quan tâm thôi thứ nhất là về giao thông thứ hai là về hạ tầng thứ ba là về mức sống về sinh hoạt mức sống của nó thì nói chung nó nhỉnh nhỉnh ở Việt Nam chút đỉnh thôi nó không nó không mắc hơn nhiều hay là tại vì nhiều tiền quá chứ quan tâm không có đâu nói thiệt bạn cũng nó cũng phải là cảnh luôn mà tại vì đi qua nó là dưới dạng là là, là là, là, đi du lịch mà nó không phải đi, đi, đi làm việc đâu nó nhưng mà cái cái vụ mà vừa việc mình qua bên đó trốn là là có nha người việc mình qua bên thái lan là động chui là có cái đó thực tế thôi còn thấy như thấy mức sống nó bình thường nếu mà nói như uh, đi học mà ra trường ờ, làm 10 ờ, ngàn bạc thái đâu có gì đâu ghê đúng không cũng thuê nhà này nọ kia mà nhà chung cư bển nó xấu hơn giá nhà chung cư thì chưa nắm thì chưa thuê như vậy bạn biết là tóm lại bangkok thua mình nhiều bangkok nó thua mình về tiềm năng nó thua mình về tương lai đúng không một cái thủ đô phát triển cả trăm năm mà nó chừng đó thôi là thường bà đồng ý với gì không còn thành phố hồ chí minh hà nội và những thành phố khác ở việt nam nó phát triển mới có mười năm mấy năm hai chục năm nay thôi bà mà nhìn thấy nó vũ bảo chưa đúng không thứ nhất mức sống cao không thua nó nha nó nhà đẹp hơn dịch vụ khách sạn ok hơn nó gì dám nói ăn cậu khách sạn năm sao của nó ở cũng thường thôi khách sạn năm sao của nó nó mang tiếng năm sao thôi chứ nó xấu từ từ ngoài vô trong dịch vụ đó thì ok nhưng mà cái cái cái, hạ tầng khách sạn nó xấu nó nội thất nó cũ rồi nội thất năm sao đâu xài có tô của bắp đó, nội thất năm sao phải là xài là color color như là của thol rồi đó cái bồn tiểu phải là 26 triệu đúng không còn bây giờ bạn nghĩ là khách sạn năm sao mà xài ờ, xài thằng có tô thường thằng có tô nó ngang hàng với thằng tô tô của việt nam nó gì, gì, cho bạn biết thông tin đó luôn tại sao với nó nó mày không dám xài Kohler tại vì Kohler nó sử ở thái lan bạn đã nhớ Kohler là thương hiệu thiết bị vệ sinh của mỹ nhưng mà nó sản xuất ở thái lan và trung quốc vậy thì mày sản xuất thái lan thì mày mua đi nó rẻ đó không đập vô đi bạn tin tưởng không nội khách sạn mà lớn nhất của Batavia, không phải lớn nhất mà thuộc dạng số má 3 sao mà nó xài chìa khóa mà nó không có thẻ từ đâu nó xài chìa khóa này rột rột rột rột rột rột này nó kia rồi thôi internet hả xa xỉ internet là khỏi có đi nó cũng có mà vô không có được đó còn internet khách sạn năm sao thì livestream giật bặt bặt nó, nó, nó không ăn được khách sạn đâu cỡ đó khách sạn đó vô new world mình đập chết đúng không không cần new world nguyên bên cũng dưỡng thôi đủ lo rồi về cái mức độ mà ăn chơi và hưởng thụ thua xa sài gòn bởi vì khi mình qua thái lan nó nói nếu mà bây giờ bỏ gì ngoài đường kêu gì xài dịch vụ cũng biết sao cho hết tiền nữa. Từ khi mua mấy cái nhẫn này nó hết tiền thôi chứ còn Xài dụng vụ biết xài cho hết tiền mà tại căn bản nó có gì đâu xài không phải chảnh chứ thiệt sự nó không có gì để xài hết á nên bởi vậy có những bạn á nhiều khi đi cũng đi qua thái lan đi coi mấy người kia nó bị ngộ độc cỡ nào nhiều khi nó ngồi ở nhà đọc báo một số liệu xong rồi chê việt nam như đúng rồi khen thái lan trên núi cái điều đó dân cực kỳ không chấp nhận cái gì đúng mà nó đúng cái gì thua mình chấp nhận thua mà trong cái thua đó tôi có thay đổi được hay không nếu mà tôi thay đổi được tôi cố gắng thay đổi riêng về cái hạ tầng là việt nam đang phát triển rất nhiều 6 cái tuyến metro làm xong ba bốn đường vành đai làm xong cao tốc bắc nam làm xong thì sợ gì thái lan chỉ có nhỏ nó thôi bên bên nó đường nó bốn năm len bên đường cao tốc đó nha chứ không phải đường nội đô còn đường nội đô đường cao tốc ở việt nam mình chắc không có tiền hay sao á bên có ba len nè ba len gặp thêm mấy ông bố ngoài bắc nhậu nữa quá không chịu nổi luôn hiểu hiểu sao luôn mà nhiều khi mình cũng đọc cái bài báo đó biết cha này trong rừng trong rú đi ra hay là thuộc dạng mà kém văn minh hay là thuộc dạng con ông cháu cha mà chơi không sợ trời tự nhiên cái đường cao tốc người ta không ngọn nhậu rồi xe nó chạy nó lủi cho nguyên gia đình nó sao xui nè bạn thấy nó vô lý rồi cái đó là về vấn đề ý thức đúng không ở bên thái lan bạn đừng tưởng ý thức nó cao hơn mình nó cũng chẩu như mình luôn Ủa, cảnh sát ăn hối lộ như quỷ cái này người ta nói chứ không phải gì thấy mấy người bệnh người ta nói thì hỏi thử cảnh sát ăn hối lộ không nó có không có đúng không nhưng mà cảnh sát thái lan á thì ở ngoài khu lịch á người ta rất là thân thiện và vui vẻ tự nhiên có ông đội cảnh sát kêu banh mẹ hàng tiền đạo vậy không biết bên việt nam vậy được làm cảnh sát không chứ ông cảnh sát bên thái lan ông banh bà hàng tiền đạo luôn ông à, đứng ra ông điều tiết giao thông tức là cái xe cái làng đi bộ vậy nè có cái kèn nhấn luôn nhưng mà dân bệnh không có ý thức bạn mày khỏi nhấn kèn đi nhấn kèn đi qua singapore nha tức là có cái kèn có không phải có kèn có nút và nhấn cái kịch vô một cái là xe nó phải nhường cho bạn hiểu không tức là tôi là người đi bộ tôi đang có nhu cầu qua đường tôi nhấn vô cái cụp ngay đây cái đèn giao thông nó đỏ lên cái thằng chạy xe phải nhường thằng đi bộ đi qua không nhưng mà thái lan không có có cái đèn nhưng nhấn được cũng được nhưng mà thằng kia nó không không không, không chấp hành đó không chấp hành nên phải có ông cảnh sát ông đứng đó ông điều tiết ông đứng đó ông quét quét quét chặn lại cho đi bộ đi qua vậy cảnh sát ok không quả wow, ok mặc dù ông xấu trai nhưng mà cách làm của ông là tôi thích ok đó xong rồi có máy ông tự nhiên là chụp hình với cảnh sát nữa mẹ chụp hình cảnh sát cảnh sát cũng tin lắm như thấy ủa này cảnh sát hả không biết là mắc lộn thị ông ơi xong nó thấy gì chụp hình đẹp nó nhờ gì heo heo nó một cái picture ờ, ok được mắc gì lộn thị gì đâu thấy cái cạc đó là cái cái cái cái, cái này nè nó ghi nó là police hay là gì đâu tưởng nó chắc nó hướng nhân viên thôi không chụp hình chung chứ biết nó cảnh sát cũng chụp hình chung á xong nó kể nghe nó nói là hồi, hồi tết hồi tết hồi tết đúng rồi hồi tết năm nay nè chỗ này nè có một thằng Việt Nam đeo vòng thánh rồi thôi sao vậy tại vì nó đi qua đường mà nó cầm điện thoại vậy nè nó đi trên đúng dịch đi bộ luôn nhưng mà đối với thái lan là xe nó dịch đi bộ kệ mày tao chạy kệ tao nó giống y như việt nam thôi đụng nổi chết ngắt luôn bởi vậy nó cảnh báo người du du, du khách đó là đi qua đường tuyệt đối không cầm điện thoại phải nhìn xe mình phải tự cứu mình trước khi tài xế nó cứu mình đó nó cũng vậy thôi con cái điều 4G của nó không bằng được 4G mình nó thật đi mà đi đi nhiều và đi cảm thấy không 4G nào bằng được Viettel nhà mình đó bạn Viettel nhà mình chứ 4G xịn nha Hồi kỳ Di lên tới Lạng Sơn Ủa lộn lộn Hà Giang biên giới Trung Quốc luôn 4G livestream phà phà Còn cái 4G của người Thái Lan đi giữa thành thủ đô Bangkok lâu lâu nữa nên mình có cái hơn và cái thua mình đang thua nó về cái sự phát triển về hạ tầng nhưng mà mình phát triển đẹp hơn nó bền vững hơn nó còn ở thái lan nó không phát triển nha các bạn duy đi bangkok duy đi cũng hai ngày duy đi nát thành phố bangkok luôn nó không có xây cái gì cả từ đường cho tới nhà nó không xây vậy thì thử hỏi bạn một cái thành phố mà trong vòng bây giờ nó không xây thì năm năm sau nó có cái gì đúng không còn bây giờ bạn đi sài gòn đấy nó xây trời ơi xây bụi đường luôn từ đường cho tới nhà từ cầu cho tới cảng thử hỏi các bạn 5 năm sau thì thành phố hồ chí minh là cái gì nhưng mà tại sao thành phố hồ chí minh không phát triển du lịch được bằng nó ơ ờ, ừ, câu hỏi đó tao cùi hơn mày nhưng mà tao du lịch tao đông hơn mày nếu mà nói tổng thể đất nước Việt Nam á, thì du lịch của Việt Nam năm rồi được 10 triệu thằng Thái Lan cỡ chục á phải không ta hy vọng nhớ không lầm tức là Thái Lan nó người ta đến nó nhiều ta đến nó nhiều vì nhiều lý do khác nhau trong cái vlog về du lịch thì Di sẽ nói kỹ vấn đề này còn trong cái vlog này Di đang so sánh giữa Sài Gòn và Bangkok còn một cái nữa về đêm về đêm á, thì Sài Gòn chúng ta nó rực lửa nó rực lửa không em Sài Gòn chúng ta về đêm là cả một cái màu điện còn Bangkok thì hên xui có chỗ điện chỗ tối những chung cư của Bangkok nó không tối lòm còn chung cư của Việt Nam mình nó vẫn có điện nên nhìn cái thành phố của mình về đêm nó sôi động hơn Bangkok Bangkok tuổi gì không sôi động bằng đâu còn nói về khí hậu Việt Nam ok hơn thằng Bangkok nó nóng hơn nó nóng hơn từ 3 tới 5 độ đó bạn nên qua Bangkok rất bực mình nó ôi ôi nó, nó này nọ phải chung vô trung tâm thương mại mà nói thiệt với bạn trung tâm thương mại nhiều khi nó nó tiết kiệm điện nữa còn trung tâm thương mại việt nam mở dùng cái lạnh đã không nó ờ. hay là tại nó nóng quá nó hao điện nó chạy không nổi nhưng mà nổi bạn ơi ở bên bển nó có bixi ở bên mình cũng có bixi nhưng mà bixi của nó như xe lâu hay sao nó cũ xì nó hôi hôi sao đó thì các bạn hồi xưa đi bixi được giờ vô bixi chỉ đi massage thái thôi vô bixi có chỗ massage thái nè hay hay hay bên thái lan bixi nằm dưới massage thái mà được cái nhân viên nó phục vụ tận tình nha nói về dịch vụ thái lan nó ăn đứt mình dịch vụ về dịch vụ massage này nào đó còn dịch vụ tận hưởng thì bên mình ăn đứt đó tức là tận hưởng là gì tôi muốn tận hưởng trong những cái nơi mà tương đối ok ví dụ như so sánh là so sánh nó ngang như bixi bên nó thì so sánh với bixi bên mình khách sạn năm sao bên nó thì so sánh với khách sạn năm sao bên mình trung tâm thương mại cao cấp với nó thì so sánh với trung tâm thương mại cao cấp bên mình trung tâm thương mại cao cấp bên mình đẹp hơn nó nhưng mà trung tâm thương mại cao cấp của bên nó bự hơn mình nó bự lắm nó đi mỗi cẳng luôn á chứ không phải nhưng bắc xanh ờ, hùng dương đi một xíu hết đâu bắc xanh hùng dương thì tương đối là đẹp hơn của nó đó nhưng mà nhỏ hơn đó nó đi gãy cẳng luôn á mà nói chung mấy nhỏ bán hàng trong đó cũng ngu tiếng anh luôn em ơi y chang mình nè mà vô khi bên nó con cái hơi bị tụt mút nha chuyển giới bán hàng nhiều lắm á trời đất cô vô nhìn tóc dài hỏi skill mấy wow. quay bằng phát một em sorry em rồi em em sorry em wrong em em em wrong way <laughs> nó đang nó lặng vậy đó chữ giới cực kỳ đông bd cực kỳ nhiều <laughs> tiếp tục nghe ở thành phố hồ chí minh xét về cảnh quan thiên nhiên hơn thái lan rất nhiều bangkok nếu mà nói về sông có con sông nó nhỏ như kinh tàu hủ thôi có con sông nó nhỏ như kinh tàu hủ vậy đó nhưng mà cái hay của bangkok là cái con sông nhỏ vậy nó làm ra tiền còn cái sông Sài Gòn mình chưa làm ra tiền mà ở Sài Gòn mình mật độ sông về sông ngồi cực kỳ nhiều đúng không nhưng mà sông mình chưa khai thác được hầu như chưa có con sông nào khai thác được có con sông tàu hủ kinh tàu hủ đó trước năm 75 mà toàn là nhà nữa ven sông nước đó lòm rồi có được kinh nhiêu lộc đó cũng hơi gớm thì bây giờ vì thành phố mình nó cải tạo được kinh nhiêu lộc rồi đúng không nhưng mà kinh nhiêu lộc theo gì đánh giá đó thì con kênh nhiêu lọc nó chỉ nằm ở cái mức là nó sạch hơn thôi chứ nó không có đẳng cấp nếu mà nói về đẳng cấp là nói về con sông nhân tạo của Singapore một con sông thôi nó nói lên tất cả thành phố hay là hay chỗ đó chỗ đó đó mẹ cách kiếm tiền là kiếm tiền ở chỗ đó đó anh thề với mấy em luôn á thằng nào đi qua Singapore mà hả chưa đi qua hết con sông đó là chưa đi Singapore nó không cần đi nhiều nó chỉ cần đi lên con sông đó thôi nó đi hết Singapore rồi con sông đó nó chẻ giữa lòng Singapore hai bên là cảnh quan tất cả gì tinh hoa tinh túy nhất của Singapore nằm ở hai bờ sông cái đó mới là cái hay thằng Thái Lan nó cũng làm gần như vậy nhưng mà đẳng cấp nó chưa tới nên cái view hai bên bờ sông Thái Lan nó cũng bình thường nó sọc cái view hai bên bờ sông của Thái Lan nó y như con kinh tổ mình vậy đó nhưng mà nó hơn kinh tổ mình ăn chỗ á là nó khai thác du lịch hai bờ sông còn kinh tổ mình không có kinh tổ mình bỏ trống chơi vậy đó xong rồi lâu lâu tết mấy thằng nào dưới miền tây lên chợ bán một dàn sọ thôi hết còn thái lan là nó khai thác bạn nghĩ không chùa mà chùa bên sông mà chùa cái ông vua rama thứ nhiêu đó ông vua rama thứ năm hay thứ chín gì đó không nhớ nữa ông bị chìm sợ ông bị chìm tàu đó cái ông xây dựng chùa nó kêu là chùa thuyền đó cái chùa thuyền là một trong những địa điểm du lịch của Thái Lan, nó cũng bình thường á à. nó cũng bình thường thôi nhưng mà tại nó là nơi du lịch nên người ta tới người ta tham quan người ta check in mà nghĩ coi ở dòng sông đó cái chỗ đó nuôi cá đúng không mà bà mẹ nó thằng chủ đâu có nuôi đó ta thằng du khách nuôi tới mua ổ mì hết 10 bạc ổ mì nhỏ xíu à ổ bự ba chục bạc thả cho cá ăn chơi vậy đó Ủa, sao thấy mình ngu ta tự nhiên bỏ tiền mua bánh mì làm chủ được tiền xong rồi cái bánh mì đó cho con cá ăn con cá được mập bây giờ mình được gì vậy mà du khách nó làm đó bạn hài không con cá đồng nai bự búp dế vậy nè trời ơi cá bự lắm xong rồi nó có những cái tour trên dòng sông để à, nửng cá để vuốt đuôi cá để tham quan thấy nó hay hơn chưa kinh tàu hủ mình ngủ kinh tàu hủ mình chỉ dừng ở cái mức độ là cải tạo lòng kinh thôi chứ chưa có khai thác du lịch được khỉ gì cả cảnh quan hai bên chưa đẹp bằng nó nữa tại vì á kinh tàu hủ một bên là quận gì quận bốn toàn chung cư không à có gì đâu coi một bên đó là quận 1 chỗ đó đẹp nhưng mà khúc như này một bên là quận 8 một bên nó lại đất trống toàn dự án không à đó có được cái đại lộ võ văn kiệt đẹp đúng chưa nhưng mà cảnh quan hai bên bờ sông chưa khai thác được không phát triển du lịch được mình chỉ phát triển du lịch được ở cái à, cái bến bạch đằng thôi con du thuyền chạy tới chạy lui thôi nhưng mà chạy chạy cho vui thôi chứ xong con khỉ đâu coi trời không mình nói thiệt luôn bạn giận chịu à với dân sài gòn mà cãi cho vui thôi sống đẹp sống bự đó ok sống đẹp thừa nhận cảnh quan hai mà xong cái đầu coi có khúc quận một còn có nhà cao tầng ừ, còn có bitexco để mà coi còn cái khúc dưới có gì đâu coi nhưng sau này ghê lắm á giờ vậy thôi 5 năm 10 năm nữa đi bạn thấy không quy hoạch thành phố bạn nhìn không cái khu quận 1 ở đây nó xây xong rồi đúng chưa nhìn là toàn là cao tầng toàn là ờ, cao ốc không à ok chưa đẹp phải không khu quận 2 là khu thủ thiêm đó ba thủ thiêm mà xây xong một cái một thủ thiêm là gì thủ thiêm là đô thị hiện đại nhất châu á đang xây trên giấy tờ thôi mốt xây xong chắc đẹp thiệt đó một bên là gì nữa landmark của ông dượng winhome của ông dượng bạn tưởng tượng coi bây giờ thả cho bạn con tàu mà đi kẹp ở giữa hai bên bên trái là landmark bên phải là thủ thiêm thì cảm giác bạn như thế nào xin lỗi bạn nói bằng câu singapore đi ngủ wow. nếu mà nói về cảnh quan nó thẳng mặt luôn nó thật bởi vì cái đó là cái yếu tố mà di tự tin ở việt nam việt nam trời cho một cái vị trí việt nam trời cho cái điều kiện tự nhiên sông ở việt nam cả nồi sông ở thành phố hồ chí minh cả nồi chứ không riêng gì có một con sông nhân tạo như singapore hay là một sông nhỏ xíu như thái lan à, sông ở việt nam nó rộng nó rộng mà nó bự mà nó nhiều nữa nó tẻ ra những nhánh không đủ ghê rồi nên gọi là du lịch lòng sông là tiềm năng mà muốn có du lịch lòng sông thì phải phát triển đô thị ở hai bên bờ sông ở hai bờ sông phải có bến cảng nó phải có công viên nó phải có du thuyền đó, nó phải nuôi cá rồi bồ câu gì đó các kiểu đúng không đó, mà muốn làm gì làm ý thức người dân chúng ta phải cao lên chúng ta phải chấp nhận chúng ta yếu cái điểm nào thì chúng ta khắc phục điểm đó chúng ta dở cái điểm nào thì chúng ta phát huy chúng ta phát huy chúng ta cải thiện chứ không phải nói là ừ văn hóa đi quê nhất cái chữ văn hóa đúng không văn hóa phải văn hóa cho đúng chứ không phải hỏi ra cái gì của mình ừ thôi tại đó là văn hóa việt nam thôi thua ông đi cầu cá tra mà ông nói văn hóa việt nam mà tôi lại ông luôn đi mà có mấy đứa nó cãi nó trời đất ơi di sống thực dụng quá bây giờ mày mày có tiền mày mày đi cầu cơ lơ tao đi cầu cá tra tao thấy mát đúng không tao nói nhông nó làm con khỉ gì nữa giờ đúng không cầu cá tra đâu phải con mình việt nam có đâu trời thấy mấy nước khác đi cũng tờ lưa đi sông trên bãi cá đóng xong rồi giờ người ta đã phát triển hết trơn rồi ông còn còn còn còn còn, còn gọi là gì dốt bền vững à nó người dân Việt Nam mà đóng thua đâu Thế về con người là không thua dân mình đông hơn dân nó nữa dân dân Thái Lan 60 dân mình chín mấy mà thành phố mình đa dạng hơn và Hồ Chí Minh mình tiềm năng hơn điều kiện tự nhiên là rất là ưa là ok luôn nó không có cái cảnh mà chen chút quy hoạch à, sai lầm quy hoạch của mình bây giờ đẹp còn thằng Thái Lan bạn đi từ cao nhìn xuống Bangkok coi cái nhà cao tầng nó mọc đúng giống như là nó mọc tùm lum hết chỗ đây một cục đây một cục xong rồi những nhà cao tầng là những nhà nghèo nghèo cao tầng nghèo cao tầng nghèo cao tầng nó chen vô vậy đó nó nhìn cái cảnh quan thành phố nó không đẹp còn bây giờ mình qua từng khu mà nội khu lên mạc thôi là một khu đó nha sau này những năm sau nó còn nhiều khu lên mạc khác nữa đó khu thủ thiêm khu sa la nó quy hoạch đâu ra đó nó là từng khu từng khu vậy nó mới đẹp các bạn đồng ý không còn về vấn đề xe máy của việt nam là vấn đề thời gian xe máy thành phố hồ chí minh là vấn đề thời gian sắp tới có đề án cấm xe máy rồi nhưng mà ông muốn cấm xe máy thì ông phải nâng ông phải có được xe điện ông có xe điện ông có được cầu đi bộ đúng không nó hiện tại mình đang thua nó cái đó mình thua nó cầu đi bộ ví dụ như bây giờ bạn từ ở bên à, bắc sơn bạn đi qua bên wincom ở quận một đó bạn đi bộ qua đúng không đi bộ ngoài đường xe đụng cho chết mẹ nó nhưng mà ở bên thái lan đó là những cái khu như vậy nó đi trên cầu đi bộ hết nó nó, nó kết nối từng cái block nhà với nhau nó đi qua cầu đi bộ hết và cái dự án đó việt nam cũng sẽ có đó là cầu đi bộ thủ thiêm từ bên khu thủ thiêm tôi đi qua quận 1 tôi đi trên cái cầu đi bộ đi trên cầu đi bộ tôi đi qua dòng sông sài gòn đó, tôi tê tê nít đó tiềm năng lắm chứ phải giảm đâu nên cái hay của việt nam mình là là trong cái rủi nó có cái hay tức là việt nam mình bị chậm do chiến tranh nhưng mà mình chậm do chiến tranh thì mình có cái điều kiện mình nhìn mấy thằng ông nội đi trước nó nó quy hoạch bị sai lầm thì mình rút kinh nghiệm cái nào hay thì mình học cái nào sai lầm thì mình bỏ do đó cái tiềm năng phát triển của Việt Nam rất lớn wow. à, mà hiện tại là Việt Nam làm được những điều cũng tương đối rất là tự hào về những cái công trình kiến trúc về những cái này cái kia đó mặc dù đất nước chúng ta còn nhiều vấn đề nhưng mà nhìn tổng quan á thì Thái Lan không có cửa đâu bạn nó thật với bạn luôn á Thái Lan nó giàu của chúng ta nhưng mà nó phân biệt giàu nghèo rất ghê đúng không bạn nghĩ cái hoàng gia Thái Lan cầm trong tay hơn gần 100 tỷ thì thằng dân nó cầm được nhiêu đúng không còn mấy ông tỷ phú thái lan gom lại chắc mấy trăm tỷ rồi tỷ phú thái lan nhiều mà ông cứ ông vài chục ông vài chục đó mười mấy hai chục bảy tám bảy tám tỷ nhiều mà gom lại như vậy như vậy với nhau thì cái số dân còn lại nó cầm được bao nhiêu đúng không còn việt nam mình thì cũng có phân hóa giàu nghèo nhưng mà người giàu nhất việt nam lộng ông dượng ông mới có bảy tỷ rưỡi thôi à thì cộng với ừ, ở dưới nữa cũng nhiều đúng không chúng ta không nên có cái văn hóa tự nhục không phải là cứ nhìn cái gì người ta cũng hơn mình đó thì thái lan nó hơn mình cái gì duy đã chỉ ra rồi đúng không và mình hơn nó cái gì duy đã chỉ ra rồi và tiềm năng của mình có cái gì mình đang phát triển cái gì duy đã chỉ ra rồi thằng thái lan nó có xây được cái gì mới đâu bạn đi qua bên bangkok đi cả một thành phố nó không có cái máy cẩu nữa mình nói gì nhiều khi cũng hơi quá đáng lâu lâu cũng có một cái còn ở việt nam mình máy cẩu máy xúc cả đầy công trường nó rào lại tè le dưa hết đó thằng thái lan nó xây thua malai nữa nếu mà nói về malai hơn thái lan nha malai thành phố nó còn xây kuala lumpur nhìn nó còn sạch sạch nhìn nó nói chung là nó nó, nó không sạch được bằng singapore nhưng mà nói chung thì thằng kuala lumpur nhìn nó nhà cửa nó còn khang trang nhìn nó còn new nó còn mới còn thái lan nhìn như phố cổ 10 năm nữa chắc nó cạnh tranh với hội an các bạn hội an mình mới cổ thiệt còn thằng này cổ giữa chừng đó nhà cửa thấp tè hà bạn nghĩ cái tòa nhà nó tám mươi mấy tầng nó đụng cái lên mạc nữa không phải là mình dìm hàng thái lan gì cả đúng không nhưng mà mình phải biết ừ thái lan bangkok đang hơn mình gì đó mình đang thua bangkok cái gì nhưng mà tiềm năng mình nó nằm ở đâu quan trọng là hai chữ tiềm năng mà người việt nam chúng ta có khai thác vào những cái tiềm năng đó hay không còn cái chuyện mấy công ty thái nó mua công ty việt nam chuyện bình thường nó không có gì lạ đó là muốn bán bây giờ tôi cảm thấy tôi không thích làm lĩnh vực này nữa tôi bán cho mày đó mà vô mày mua đi thằng thái lan nó mua thằng thằng thằng thằng thằng thằng, ờ, thằng công ty rượu bia đúng không đúng chưa mày mua đi ba năm sau tao tăng thế rượu bia mày chết ngay đúng không ai biết không có gì bảo đảm đang đề xuất kìa tăng thế rượu bia kìa bà nghĩ coi bây giờ thằng thái lan nó mua công ty rượu bia xong rồi mình tăng thế rượu bia làm sao nó bán được trong nước thì nó bán ở nước ngoài mình mượn đau giết người chứ còn gì nữa đó, hoặc là mình đi mua một hãng khác thì kinh doanh kinh tế không có gì phải gây gớm mới có những bạn từ nghe đó tới thái lan sắp mua việt nam rồi Trung Quốc sắp mua Việt Nam rồi trời hài vãi đó là câu, cái câu chuyện Bangkok với việc Sài Gòn nó có rất là nhiều cái các bạn muốn so sánh gì các bạn đọc lại comment đi thì Duy sẽ đọc những cái comment đó và Duy nếu mà cần thiết Duy sẽ làm tiếp với đọc thứ hai về vấn đề này để chúng ta có một cái niềm nhìn nhận đất nước chúng ta khách quan hơn với bạn bè quốc tế khách quan hơn cái nào hay của họ thì mình học và cái nào tiềm năng của mình thì mình phải ghi nhận chứ mình không được có cái thứ văn hóa gọi là văn hóa tự nhục wow à, chào cái thái nha